đón em về nhà sau buổi chiều tăng ca đoạn đường vẫn thế sau này xa quá rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa mình sống giữa lòng hà nội nhộn nhịp em ơi mà đôi khi thấy lòng mình chơi vơi dòng người đảo điên đôi khi khiến ta rối bời hay là cứ theo anh em vào ba lô đưa em ra khỏi thủ đô mình cùng rời thành phố tranh những làn khói ô tô xây một căn nhà gỗ ở mai sân tận ngoài đâu vẫn thế sau này xa quá sau này rồi bỗng nhiên anh không muốn về nhà rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa mình sống giữa lòng trà đầu trời em ơi mà đôi khi thấy lòng mình chơi vơi dòng người đảo điên đôi khi khiến ta rối bời hay là cứ theo anh mình đi đến nơi bỏ em ra khỏi thủ đô mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô xây một căn nhà gỗ ở mai xa tận ngoài ô vứt hết những bao tố giờ chôn hà nội đông đúc xô bồ, gạt bỏ một phía đã sau mình sống như là đèn vàng về mình nuôi thêm cá còn quái mình trồng thêm rau anh chẳng ngại điều gì đâu nước mắt mình tự mình sao tình cảm dù trước dù sau chỉ cần được có nhau đưa em ra khỏi thủ đô mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô xây một căn nhà gỗ ơ mãi xa tận 가